Hello chào anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Kênh chuyên nhận định cũng như là soi kèo cho các bet thủ Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu Đó là trận đấu giữa Brentford và Tottenham diễn ra vào lúc 7 giờ 30 Trận đấu sớm nhất của vòng 17 ngoại hạng Anh anh em nhé Và cũng còn à, tầm uh, hơn 2 tiếng nữa thôi hơn uh, gần 3 tiếng nữa thì trận uh, đấu ở cái giải AF Cup giữa Brunei và Indonesia cũng sẽ diễn ra. Thì anh em nào mà muốn nhận được hết tất cả những mã kèo cũng như là những tip kèo vàng của ngày hôm nay tất cả các trận đấu anh em nhé hôm nay có rất nhiều trận đấu đấy ngoại anh anh thì uh, đã có đến tận uh, gần 10 trận đấu rồi chưa kể rằng là hai trận đấu ở giải AFF Cup vào buổi chiều ngày hôm nay nữa ngày hôm nay thì từ chiều cho đến đêm đến dạng sáng ngày mai anh em bet thủ chúng ta tha hồ mà chơi rồi thì anh em nào mà muốn nhận được hết tiếp kèo thì anh em chúng ta cứ ờ, nhắn tin nhắn tin riêng cho mình nhá còn trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi anh em nhá và video này mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa Liverpool và Aston Liverpool và Aston Villa sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ 30 đó là sau 4 trận đấu vào lúc 10 giờ anh em nhá. Đấy, hiện tại kèo chấp đang là Liverpool chấp Aston Villa 0.75 và cái tài 3 Trước hết là đi uh, xét xem cái kèo chấp đã à, Đội hình uh, dự kiến của đội chủ nhà Aston Villa trong trận đấu này Đó là đội hình 4222 Và Liverpool là đội hình 433 Vẫn đội hình quen thuộc thôi Khi mà bộ ba uh, luôn luôn trên hàng công Đó là luôn luôn có Mohamed Salah uh, Darwin Nunes thì uh, bây giờ thì chắc chắn rằng uh, hai cầu thủ này sẽ phải cày ải cho Liverpool khoảng một thời gian đấy khi mà vị trí của Davidonet Fepino cũng đang chấn thương khi mà phục vụ đội tuyển quốc gia. Còn vị trí của Cavanho, Cavanho trong đội hình này thì đó là Luis Diaz cũng như là Diego Jota cũng đang dính chấn thương chưa thể quay trở lại được. Dính chấn thương trước cả mùa World Cup anh em nhá. Đấy. Rồi. Về mặt đội hình thì mình nghĩ rằng là chắc chắn rồi Liverpool sẽ được đánh giá cao hơn khi mà tất cả các cầu thủ trong đội hình của Liverpool mặc dù đã phục vụ đội tuyển quốc gia ở World Cup. Tuy nhiên là những đội bóng như là của Darwin Nunes Uruguay này, ở à, Bồ Đào Nha cũng như là Hà Lan thì họ đều dừng chân khá là sớm ở World Cup năm nay. Và hai bên cánh của Liverpool đó là trên Alexander Arnold cũng như là Robertson thì không có thi đấu ở à, World Cup anh em nhé đây cũng sẽ là khoảng thời gian mà thật sự thật sự mà nói là hồi phục thể lực khá là tốt trong khi tất nhiên rồi Liverpool vẫn có những cái trận giao hữu anh em tuy nhiên là những cái trận giao hữu thì chúng ta cũng không cần phải quá đặt tâm quá nhiều chỉ có một trận đấu gần đây nhất đó là Liverpool để thua Manchester City ở cái giải uh, uh, cúp liên đoàn Anh với tỷ số là 3-2 một trận đấu mà quá là hấp dẫn với 5 bàn thắng và chúng ta có thể thấy rằng là hàng công của Liverpool hiện tại bây giờ đang dần dần lấy lại được phong độ anh em nhé Xem một chút về mặt lịch sử 56 lần cả hai đội đối đầu với nhau 33 chiến thắng dành cho Liverpool Chỉ có 13 chiến thắng dành cho Aston Villa thôi Và 10 trận hòa Và chưa kể rằng là Aston Villa trong 4 trận đấu Đối đầu với Liverpool gần đây nhất Thì họ chưa có chiến thắng nào anh em nhé Trong 6 trận đấu gần đây nhất Của Liverpool đối đầu với Aston Villa Thì Aston Villa chỉ có giành được một chiến thắng thôi Còn lại là 5 chiến thắng dành cho Liverpool không có trận hòa nào anh em nhá Không có trận hòa nào Và chúng ta sẽ xét một chút <clears throat> Về hiệu số ra bàn của mỗi trận đấu à, Trung bình Xem nào trong 6 trận đấu gần đây nhất gặp nhau với Liverpool và Aston Villa Thì cả hai đội bóng sẽ chỉ trung bình mỗi trận đó là tầm 2 bàn hai bàn thôi có những trận đấu Liverpool chỉ giành chiến thắng với Aston Villa với tỷ số là 1-0 đấy 2-1 2-1 và 14 anh em <clears throat> Đấy Mình nghĩ rằng với tài 3 Quay trở lại với kèo Quay trở lại với kèo Quay trở lại với kèo nào Khi mà trên dưới tài xỉu là 3 à, Với kèo chấp thì mình sẽ ưu tiên đó là Liverpool Khi mà Liverpool thật sự là bây giờ vẫn đang cần điểm anh em Liverpool thật sự bây giờ là đang cần điểm anh em nhé Vị trí của Liverpool hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh chỉ là vị trí thứ 6 thôi đã ra khỏi top 4 rồi anh em nhé Và đây sẽ là khoảng thời gian mà Liverpool cần phải có điểm Đây là khoảng thời gian giữa mùa giải cũng như là cuối mùa giải rồi Aston Villa thì ờ, không có gì để nói khi mà họ bây giờ chắc là cũng chỉ cần trụ hạng thôi Xét về ờ, vị trí thì Aston Villa đang xếp thứ 12 Và trận đấu này nếu như mà chiến thắng thì họ có thể vươn lên ở top 9, top 8 à, ờ, Top này là top đi dự uh, cúp C2 và cúp C3 <clears throat> Còn đối với Liverpool thì tất nhiên rồi mục tiêu của họ vẫn là uh, cúp C1 và bắt buộc phải cạnh tranh cái top 4 này khi mà khoảng cách giữa Manchester United và Tottenham đối với Liverpool chỉ là khoảng cách 4 điểm cũng như là 7 điểm. Hai trận <clears throat> hai trận ba trận ba trận thắng. ba trận thắng thì Liverpool sẽ lọt được vào top 4 nếu như mà cả Manchester City, uh, Manchester United cũng như là Tottenham không giành điểm anh em nhé. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi với việc mà Tottenham uh, buổi tối ngày hôm nay họ chỉ gặp Brentford thôi 3 điểm sẽ là một tỷ lệ rất cao cho Tottenham vì vậy mà Liverpool họ cần phải giành điểm ngay từ bây giờ họ cần phải chất chiêu điểm số ngay từ bây giờ anh em nhé đấy và kèo chấp mình nghĩ rằng là một cái kèo mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo chấp này còn kèo tài ba thì anh em chúng ta có thể đi nhẹ hơn khi mà trong chúng ta có thể thấy đây trong 6 trận đấu gần đây nhất thì trung bình mỗi trận chỉ có từ 2 đến 3 bàn và đặc biệt rằng là những trận đấu gần đây của Liverpool chúng ta sẽ phải xét một chút về những trận đấu của Liverpool gần đây. Liverpool thì ờ, khi World Cup diễn ra thì họ cũng đã có thi đấu ở cái giải giao hữu Dubai giao hữu Dubai anh em nhé Đấy chúng ta có thể xét đây Trong 6 trận đấu gần đây của Liverpool Thì họ trung bình mỗi trận họ ghi hai bàn Họ ghi hai bàn Vậy anh em mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin Vào cái kèo đó là tài 3 Và một mã kèo nữa cho anh em Mặc dù là có hai đôi cánh <clears throat> có hai đôi cánh chủ dẫn hôm nay đó là Ro, uh, Robertson cũng như là arnold tuy nhiên thì mình vẫn không đặt niềm tin vào cái kèo chấp góc lắm và cái kèo tài góc uh, lý do là vì ờ, dạo gần đây anh em chúng ta có thể thấy rằng là Liverpool đá rất là ít góc anh em nhé rất là ít góc đó và có một cái kèo mà khá là hay chúng ta có thể đặt niềm tin đó là kèo ghi bàn khi mà cả Mohamed Salah cũng như là Darwin Nunes mình nghĩ rằng là trong trận đấu này cả hai cầu thủ này sẽ có một cầu thủ có bàn thắng anh em <clears throat> đấy sẽ có cầu thủ có bàn thắng anh em nhá đâu rồi ờ. à, xin lỗi anh em đây đây anh em đó sẽ là chúng ta sẽ chọn đó là Mohamed Salah ăn 1.98 cũng khá là cao rồi anh em đó và tiếp đến đó là Darkwing Dunet Darkwing Dunet anh em nhé Không biết là Darkwing Dunet hiện tại bây giờ thì cái kèo ghi bàn nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu Tất nhiên cái kèo này chỉ là uh, kèo anh em chúng ta sẽ bỏ lãi ra chơi thôi anh em nhá Bỏ lãi ra chơi thôi Đấy Nó sẽ hợp lý hơn Đây hai chấm anh em ạ đấy đây sẽ là bốn mã kèo mà mình gợi ý cho anh em ở trên kênh còn anh em nào mà thật sự thích cách chơi của mình đấy cách chơi running thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram nhá trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi có thể rằng là vào trận đấu ở ngay từ hiệp một mình có thể cho anh em đi aston villa cũng nên đúng không đi aston villa đi cái xỉu hoặc là đi aston villa cả trận và đi cái xỉu cả trận có thể là như vậy khi mà mình uh, xem tầm khoảng 15 phút và mình nhận định được cái thế trận cũng như là phong độ của các cầu thủ thực sự ở trên sân anh em nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.